À, xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến à, từ kênh bất động sản Phát Thiết thì à, đã lâu rồi tôi mới quay trở lại để review cái à, tiến độ của cao tốc dầu dây Phan Thiết và những cái điểm cắt, điểm xuống cao tốc dầu dây Phan Thiết thì hiện tại tôi đang có mặt tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đây là trung tâm của xã Mương Mán thì cao tốc dầu dây Phan Thiết sẽ cắt phía trước kia là đường tỉnh 707 đó thì đây là một cái điểm cắt cũng khá là quan trọng thì uh, vừa đi qua đường 707 thì cũng có vài cái điểm xuống tại uh, khu vực Mương Mán thì mọi người có thể thấy đường cao tốc này cực kỳ rộng 6 làn xe đó, đường cao tốc Dầu Dây Văn Thiết thì uh, có chiều dài là 99 km đi từ uh, khu vực Dầu Dây đó, đi qua cả cái uh, huyện Xuyên Mộc đi qua huyện uh, Xuyên Mộc à, đi qua huyện Xuân Lộc nhé của tỉnh Đồng Nai đi qua huyện Hàm Tân Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận và điểm kết đó là cắt với quốc lộ 28 của tỉnh Bình Thuận thì tiếp nối đó thì có cao tốc uh, dầu dây Bình Hảo cũng đang trong quá trình thi công thì dự kiến cao tốc uh, dầu dây Phan Thiết sẽ thông xe ngay trong quý 3 năm 2022 theo chủ đà, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cái kỳ đi khảo sát trong à, dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi thì à, bên nhà thầu đang cố gắng để đẩy mạnh tiến độ và sẽ hoàn thiện để đưa vào thông xe ngay trong quý 3 năm 2022. Thì à, từ cái điểm cắt này là Mương Mán đi ra quốc lộ 1A thì khoảng 10 km. Đi về trung tâm thành phố Phan Thiết thì khoảng 15 km. Thì hiện tại cái khu vực bất động sản xung quanh tại những cái điểm xuống của cao tốc dầu dây Phan Thiết đang rất là sôi động nhất là hệ phân khúc à, đất nông nghiệp, đất xào, đất mẫu ngoài ra thì à, những cái phân khúc bất động sản khác của Tài Phan Thiết như bất động sản nghỉ dưỡng cũng đang à, được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm khi mà cao tốc thông xe thì lúc đó cái lưu lượng mà khách hàng đến tới đến đến với tỉnh Bình Thuận đến với thành phố Phan Thiết sẽ không những nói chung là sẽ tăng lên ờ, rất là nhiều đó thì đây là một cái ờ, cơ hội đầu tư mà rất nhiều người tại thời điểm hiện tại đã tận dụng và đầu tư tại tỉnh Bình Thuận vì thế mọi người mà có nhu cầu đầu tư bất động sản tại ờ, Phan Thiết tại Bình Thuận thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo